top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất năm 2022. Phần 5. PNG, cổ phiếu số 1 trong cái lĩnh vực bán lẻ trang sức. Về phần giá tranh thì nước ngoài sẵn sàng trả cao hơn 7% so với giá thị trường ngày 20 tháng 9 năm 2022. Lý do hấp dẫn thứ nhất là PNG là doanh nghiệp số 1 mảng kinh doanh uh, bán lẻ trang sức đầy tiềm năng và nó đang tiến những cái bước rất vững chắc để có thể dần trở thành một doanh nghiệp độc quyền trong cái lĩnh vực này khi hiện nay nó chiếm khoảng độ 35% thị phần cái mảng trang sức có thương hiệu thương hiệu còn cách đây vài năm thì nó chiếm chỉ khoảng độ 15 đến 20% thôi và trong tương lai thì PLG hoàn toàn có thể thống lĩnh cái mảng kinh doanh tuyệt vời này à, rồi là lý do hấp dẫn thứ hai đó là tài chính của PLG rất lành mạnh tính đến uh, cuối năm 2022 thì nợ vay của PNG nợ vay ròng hoàn toàn có thể về không và cái hiệu quả kinh doanh của nó rất cao trên vốn chủ sở hữu với cái ROE tức là hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu lên đến gần 30% một năm rồi yếu tố hấp dẫn thứ ba đó là định giá của PNG à, ờ, cho cuối năm 2022 thì chỉ khoảng độ PE bằng 14 đến 14.5 lần thì là một mức rất hấp dẫn đối với một cổ phiếu độc quyền và có vị thế mạnh mẽ như PNG. Còn về triển vọng của PNG đó là tăng trưởng ổn định dự báo là từ 10 đến 15% trên năm trong khoảng 5 năm tới. Thì trên đây là những cái lý do mà PNG rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.